quê đang tuổi thiếu niên cánh chim bay khắp mọi miền tha hương dẫu rằng bạn quý người thương vẫn đầm lắng tiếng quê hương ân tình bên nước sân đình tháng năm in sâu lòng ta bên nước sân đình chúng trèo đến lý xuân ngọt ngào say đắm gió mát trong lành cạn ngát hương tàu mưa bờ ai đó nép bên nhau thanh thoát chuông chùa bóng thầm vào ký ức cho đến bây giờ xa xiết lòng ta trên đường chinh chiến chinh chiến tiếng quê hương thiêng liêng gần gũi nơi chôn nhau ta cất tiếng chào đời con tép lá răng nuôi ta lớn thành người đĩa đèn dầu thắp sáng hồn qua bàn bóng mẹ già lưng còng mưa nắng nuôi bao người con dáng thẳng mắt nhìn lên bên nước sân đình tháng năm in sâu lòng ta bên nước sân đình trống trèo đêm xuân ngọt ngào say đắm gió mát trong lành ngàn ngát hương tàu mưa bờ ai đó nép bên thì nhau ơn ý đền khắc sâu nơi tim người ơi nghĩa trả ơn ý đền lắng tiếng quê hương nghe hồn nói nước đầu đó vòng về vang dội núi sông chân trời rực rỡ